một cây mà cắt ra được rất nhiều kỳ như này nhỉ à. quá nhiều kỳ luôn kỳ dễ ra nhiều mầm kỳ ra nhiều mà lá của nó sẽ rất là xanh tốt như này các bạn và xin hỏi với ờ, xin hỏi ông là với cây lan như thế này thì ông bón phân silic như nào ạ cái cây lan mà mình vừa cắt kia đây đây là... mình bón phân silic vừa rồi mình bón như nào ạ? đấy là tôi cứ bón đây này cứ, chậu nào tôi cũng bón rất là nhiều nó ra rất nhiều kỳ mà cây ra rất cứng Thế là tôi ờ, bây giờ nó ra kia nó già thân kia rồi tôi tách xuống các chậu khác nhỏ khác đấy. cứ với những cái chậu như thế này thì mình sẽ bón bao nhiêu lâu mình bón một lần ạ và mỗi lần bón ờ, đều là chỉ cứ bón nó vào đấy uh, uh, vài tháng mình lại nhúng nó vào một, một ít nữa để cho cây nó uh, nó, nó nó nó thêm thêm đợt mới nữa mà vâng Đấy, một dúng thì có được bằng một lắm con của mình không ạ? Lắm con nó được nó cứ độ lứa cái chén hạt mít con con đấy là mình rắc vào gốc. Đây. Đấy. Không đây là quy trình ờ, quy trình dòng ờ, dòng sang trọng mới thì phải bẻ cái xốp cái xốp nó xuống dưới vâng để lót cái xốp xuống dưới như này nó đỡ cái giá thể của mình cái thứ vâng. hai nữa nó cũng xốp và nó nó ấy thì cắm một cái queo vào đây để giữ định vị cho nó cứng cứng uh, cái cái que này để nó dưỡng cây và đây của mình cho nó là nó là là là là, là nó không đổ vâng để nó định vị được cái chậu của mình ở đây là cái giá thể giá vâng. thể người ta đã xử lý hết rồi vâng. giá thể là người ta đã xử lý hết rồi mình chỉ việc à, cắt ra và cho vào chậu người ta đã mua cái đằng này là cái giá thể này là người ta đã đã đã, đã, đã xử lý rồi ngâm nước vôi và luộc rồi vâng. mình chỉ việc sử dụng thôi Đấy. nó ra thể rất sạch này ừ. cái giá thể này thì à, nó làm được được làm bằng bằng uh, vỏ cây thông vỏ cây thông các bạn ạ vỏ cây thông nhưng, nhưng mà, mà đã được xử lý đã được xử lý kỹ rồi vâng kỹ rồi đấy, đấy cái vi khuẩn rồi ngâm nước vui và người ta luộc kỹ à. à người ta ngâm nước vui xong rồi luộc kỹ rồi các bạn đấy ơi. người ta luộc kỹ rồi đấy vâng đây bạn có thể nhìn thấy này đấy và sau đây thì mình đấy để cắm cho cái xốp xuống cắm cái que vào đây và bắt đầu buộc vào đây để giữ lại cái gốc cho nó chắc và nó không hay bị đổ này vâng đây mình có thể lấy dây um, dây buộc mình thít lại Đấy, dùng cái dây thít này thế là thít nó vào vâng để định vị cho nó vâng thưa ông về cái uh, dùng phân xịt thì ưu điểm đối với Thiên An thì ưu điểm của nó như nào ạ? Cái tôi dòng cái phân xử lý này thì là nó, nó rất cứng cây và nó ra rẽ nhiều đấy, ờ, tôi cứ rắc vào đấy là là là, là bây giờ nó ra, ra được rất nhiều rẽ đấy. vâng thưa các bạn là hẳn các bạn đã biết là ông Nguyễn Văn Vị à, là chủ tịch à, hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh mà nhiều lần chúng tôi có những cái clip để quay trên vườn lan của ông um, vườn lan rất là xinh đẹp mà và có ờ, đầy sức sống và có cái ờ, cái cái có một cái tiềm năng lợi nhuận cao và cũng như là giảm được cái sâu bệnh và mang lại cái giá trị thẩm mỹ giá trị ờ, thương mại rất là tốt ngày hôm nay thì do tình hình dịch covid cho nên chúng tôi có mời ông Nguyễn Văn Vị về à, văn phòng à, văn phòng hai của công ty nhé văn phòng chính công ty là 280 Trần Hưng Đạo đấy mình phải trồng cái gốc để hứa nó lên thì nó mới không bị thối thế xong đó là mình phải rắc thêm một ít cái da thế lên trên vâng. đấy thế là đấy cái cái cái cái này nó loáng thoáng thôi thì nó cũng có cái độ thoáng của rễ vâng. nó không bị thối đấy. đấy bước một thì mình dòng xong và bắt đầu mình lắp cái ờ, cái treo à, à, trồng như vậy rất là đơn giản các bạn ạ là bên dưới thì là um, xốp để xốp xốp để ừ, cắm mới que vào mình cắm que định vị cho cây lan và đồng thời là để thông thoáng cái phần ờ, gốc của nó và sau đó thì mình thả cái vỏ thông mà đã được xử lý bằng nước vôi và luộc kỹ để hạn chế được cái nấm mốc và cái um, vi khuẩn thế sau đó thì mình um, khi sau khi mình khi mà đã được cắt ra như thế này đấy khi được cắt ra như thế này thì mình buộc thít vào cái que mà mình cắm định vị ở trong trong chậu rồi sau đó thì mình lại thả thêm cái vỏ thông lên để à, cũng như kiểu tủ gốc nhưng mà nó vẫn có độ thông thoáng mình đậy vào gốc để cho nó nó thông thoáng và sau đó là cái khâu à, thứ ba nữa là khâu mình buộc cái sắt ừ, để nó làm có cái lõ sẵn treo. ở đây rồi nên mình vâng. chỉ việc sâu vào thôi đấy, mình làm đấy, sâu vào để làm cái treo vâng. đấy đi lên mình sâu vào và mình gập lại vâng. cái này thành một mối thì nó chắc vào cái video này chúng tôi dành tặng cho những người mới trồng lan mới tập chơi lan mà chưa biết làm chưa biết trồng như thế nào thì đây là một cái quy trình trồng hướng dẫn một cách tỉ mỉ kỹ hướng dẫn tỉ mỉ kỹ và các bước ừ, từng bước chi tiết từng bước để cho các bạn thực hiện cho ừ, để biết đường biết cách mình ờ, thao tác cho nó dễ dàng trong quá trình trồng nang Đấy, như thế này là bắt đầu rồng mình đã tách hoàn thiện được một chậu vâng Đấy, thế này chỉ việc treo thôi như vậy thì chống nang cũng rất là đơn giản phải không ạ đấy rất là vâng. đơn giản nhưng mà à. cho ta cái hiệu quả rất cao, và trong đấy. hai ngày đầu thì các bạn không được tưới nước các bạn nhé để cho nó liền cái sẹo cái vết thương của nó sau đó thì đến ngày thứ ba thì ta mới tưới nước và tiếp tục ta sang